Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh MMT Gonji Test của mình Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Subtitle Edit Đây là link à, link gốc mình có thể các bạn có thể à, cài ở cái link rút à, gọn này là tinyurl.com xuyệt mmt edit cài file zip nha Chọn File Zip và giải nén ra nơi khác ổ C. Đây hiện phiên bản hiện tại đang là 3.6.3. Sau khi tải về mở lên Ctrl A và à, bỏ chọn cái này đi bỏ, à, mình chuột phải extract là giải nén dạ nén tới thư mục ở đây mình chọn ổ ổ D hai chấm xuyệt subtitle edit chẳng hạn ở đây là 3.6.3 giờ mình vào ổ D subtitle edit 3.6.3 sau khi cài xong à, chúng ta sẽ cài phong từ điển ở link sau tinyurl.com suyệt mmt gt files ở đây cài trước là phong tải xuống nè tải phong nè rồi sau đó à, còn cái file mình chưa có à, up lên là file setting subtitle edit Pagonzi fan sub à, phong là mình đã tải rồi giờ tải nữa con được không ta tải xuống đây nè đây sau khi tải xong bấm chuột trái vào nếu như ờ, đâu rồi cái này nó hỏi có tin cậy cái file không thì mình sẽ chọn là à, giữ lại nha keep show more và keep anyway à, vẫn tiếp tục giữ lại nè giờ mình à, cài cái phong nha chọn more info more info nha. và run anyway mình không hiểu sao cái bộ cài mình đã cài á à, mình đã làm á, tự nhiên bị đánh dấu á, là à, có vấn đề mình vẫn cài phong bình thường trong khi chờ cài phong chúng ta sẽ trở lại à, bàn về cài video waveform mở subtitle edit lên à cái file setting lúc nãy uhm, để mình mở nè setting nè mình sẽ chọn đây nó ghi là đây là file cài đặt subtitle edit bao gồm shortcut Hotkey là phím tắt phím nóng, MPV Player để chạy video, còn FFmpeg để ghép sub với video và tạo waveform để dễ edit hơn. Chọn thư mục là ổ D. Thư mục chứa file nha. Thư mục chứa subtitle edit ổ D nè. Subtitle edit. Ok mình extract vào và chọn yes to all sau khi cài xong rồi ban đầu cái giao diện nó sẽ là nền trắng chữ đen nhưng sau khi cài cái setting ờ, vô uh, folder subtitle edit nó sẽ là nền vàng nền vàng à, vàng đậm nè cái dictionary à, để mình giải à, giải mã cái dictionary nha <laughs> cái dictionary nó như vậy nè trong phần dictionary tiếng Việt sau khi đã giấy nén xong nè Việt à, tiếng Việt dictionary đâu nè vi vivn đích thì ban đầu là chỉ có sáu ngàn mấy trăm từ thôi sau đó mình đã bổ sung thêm một số từ uh, thêm rất uh, nguyên cái từ điển tiếng Anh như nè để sửa lỗi cho nó dễ à, có tiếng Anh này thấy không còn phía trên này là tiếng Việt khi sửa lỗi thì nó sẽ có cả vừa tiếng Anh tiếng Việt nếu như mà chọn uh, từ điển tiếng Việt để sửa uh, edit sửa lỗi oh. tiếp theo là profile là cái này nè option setting ở đây có thể chọn tiếng Việt luôn nha ngôn ngữ là tiếng Việt nè option choose language ở đây mình chọn tiếng Việt à, mình hy vọng là mấy cái gõ tắt của mình ờ, nó vẫn còn tiếng Việt nè tùy chọn cài đặt mình hay dùng tiếng Anh tại vì giờ mình dùng tiếng Việt có, có vẻ thấy hơi bị lú <laughs> để xíu à, mình tìm mấy cái kia cô còn move à còn cái phím tắt vẫn còn ở bên ờ, tiếng Việt nha tiếp tục à, mình đang nói với profile quay lại profile tùy chọn nè cài đặt và profile ở đây là mình đã nạp cái tiếng Việt của mình rồi mỗi thứ tiếng nó có một cái profile riêng ở đây mình tiếng Việt của mình á, là chiều dài dòng tối đa đây là dòng đơn tối đa là CBL à, CBL CBS mình sẽ giải thích à, giải thích sau ở cái video sau nha khá là thú vị á tối đa ký tự là 10, 17 17 ký tự một giây là CBS CBS mình cũng sẽ giải thích ở một video khác thời gian tối thiểu thời gian tối đa um, min gap between schedule ở đây chắc là 40 mấy thôi mà mình lỡ lên tới 80 mấy thôi kệ cái này để giải, à, giải quyết sao à. tóm lại cái profile này mình nó ờ, ờ, cài cũng khá là chuẩn rồi à, cái này chỉnh về 23.976 nha Đây. Giờ tới video và audio Chọn và option Tùy chọn nè Setting là cài đặt Ok và bây giờ chọn Video player là phát video uh, vì mình đã cài file MBV rồi Nên về mình thử mở video nha uhm, ODT chẳng hạn Hay ODR ta đợi chút đây rồi rồi bây giờ video đã được uh, tải sẵn còn bây giờ là quay phơm phần âm thanh nè âm thanh gì cũng có có sẵn luôn rồi nếu như mà bấm vô âm thanh nó kêu mình tải á thì mình uh, uh, cứ ok nha cái này có hai cái Japan và English Japanese English mình chọn uh, tiếng tiếng Nhật tạo dữ liệu dạng sóng nè là waveform đây có cả âm tha, à, có cả lời thoại và cái này là số à, cái số dòng này đang là dòng thứ 29 nè còn 1970 chắc là đây là cái thời gian thời gian của video là giới hạn duration rồi. video cài đặt đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã theo dõi xin chào tạm biệt